thì hôm trước thì uh, kênh của mình cũng có đi chia sẻ cho anh em về cái đường cầu đè lui và lô khung 3 ngày thì ngày hôm qua thì kết quả của chúng ta thì cũng đã ra phải không ạ ngày hôm qua thì uh, thứ ba ngày 28 tháng 3 của chúng ta đè về 28 chạm 2 chạm 8 tổng không anh em nhé càng của chúng ta thì càng 228 thì hôm trước của mình thì ờ, đi chia sẻ cho anh em là cái bộ đề 23 này thì ngày uh, hôm qua thì chúng ta cũng ăn được con 28 này lui từ ngày 27 đến ngày 28 hai hôm thì chúng ta đã ăn được con đề 28 trong cái dàn 8 số và bộ đề 23 này anh em nhé cặp lô khung của chúng ta thì cặp 4554 thì chúng ta vẫn chưa ăn được hôm nay là ngày cuối thì nó cũng khá là đẹp anh em nào mà đang nuôi thì chúng ta để ý cho mình cái cặp lô khung này anh em nhé 5445 này thì uh, hiện tại ở trên kênh của chúng ta thì đang có một cái chạm nữa là cái chạm 9 chạm 9 trong buổi chiều ngày hôm nay thì khá là ok anh em nhé chạm 9 trong buổi chiều ngày hôm nay khá là đẹp anh em nào mà đang nuôi thì chúng ta cũng để ý cho mình về cái chạm 9 và lô khung 5445 đó chạm 9 thì ngày hôm nay cũng là cái ngày cuối đấy anh em ạ mình khá kết là 292 và 969 này hai cái cặp này anh em cũng để ý cho mình anh em nào mà đang nuôi đè cho mình anh em nhé đó thì uh, mình cũng chúc anh em nào ở trên kênh của chúng ta ăn được con đề 28 này thì để lại cho kênh một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé thì mình cũng cảm ơn 423 người đã like video cho mình và 4.000 người đã xem chúc mọi người sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống mọi người nhé thì uh, trên kênh của chúng ta thì chiến thắng được uh, con đề 28 trên Zalo của chúng ta thì ngày hôm qua thì chúng ta cũng tiếp tục ăn được cả lô cả đề anh em nhé <clears throat> ngày hôm qua thì uh, chúng ta ăn được bạch thủ lô 04 xiên thì hơi tiếc một chút dàn đề của chúng ta thì ăn được con 28 à, đây dàn đề kết của chúng ta 5 à, số thì cũng ăn được con 28 này đó khá là tiếc là về phần xiên thôi anh em ạ xiên với lại 87 à, thì nó lại lộn mất 78 đó ngày hôm qua thì ờ, được rực rỡ cả kênh cả Zalo Zalo của chúng ta đang ăn thông con 04 của chúng ta về ở giải 3 này con đề này 28 này khá là tiếc là con 78 này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 anh em lấy ở cái dãy 3 này cho mình kết hợp với dãy 6 con 0 và con 7 này thì chúng ta có đề lưu tuần thứ ba này 7 này bộ đề 02 bộ đề 02 của chúng ta thì có 020 này 070 này 525 này 575 để chúng ta lui tuần anh em nhé thứ ba ngày 28 tháng 2 thì mình sẽ đi test cho anh em ngày đầu tiên đề về 02 thì chúng ta đã ăn được con đề 02 này trong bộ đề 02 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ năm này đề về 77 này thì chúng ta ăn chạm 7 anh em nhé thứ sáu này thứ bảy này chủ nhật này thứ hai này thứ ba ngày mùng 7 tháng 3 đề về 77 thì chúng ta ăn tiếp chạm 7 tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có chạm 0 và bộ đề 04 này bộ đề 04 của chúng ta thì có 040 090 545 và 595 để chúng ta lui tuần thứ ba ngày mùng 7 tháng 3 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này đề về 05 thì chúng ta đã ăn được cái chạm không này tiếp tục ngày thứ sáu này đề về 20 này ăn chạm không này thứ bảy này chủ nhật này đề về 95 thì chúng ta đã ăn được con đề 95 này trong bộ đề 04 anh em nhé tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ ba hàng tuần thứ hai này thứ ba ngày 14 tháng 3 của chúng ta có chạm 8 và bộ đề 13 này chạm 8 bộ đề 13 của chúng ta thì 131 này 181 này 636 này và 686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 thứ ba ngày 21 tháng 3 của chúng ta thì có cái chạm 3 này chạm 3 bộ đề 23 bộ đề 23 của chúng ta thì có 232 này 282 này 737 này và 787 để cho chúng ta lui thứ ba ngày 21 tháng 3 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này đề về 83 này thì chúng ta ăn được cái chạm 3 tiếp tục thứ sáu này thứ bảy này đề về 73 thì chúng ta đã ăn được con đề 73 này trong bộ đề 23 thì những cái đường cầu của mình chia sẻ cho anh em thì ờ, về cái chạm và cái bộ đề thì nó cũng chỉ rơi vào tầm hơn 20 số thôi anh em nào nuôi thì anh em cũng để ý cho mình em nhé thứ ba ngày 28 tháng 3 này đề về 28 này ăn tiếp con đề 28 trong bộ đề 23 đó cái tỷ lệ về chạm thì lúc nào nó cũng chính xác hơn bộ đề của chúng ta chỉ có 8 số thôi nên là cái tỷ lệ nó rất chi là thấp đây là em cũng để ý cho mình tiếp tục cái tuần này của chúng ta thì có cái chạm 2 này và bộ đề 02 anh em nhé bộ đề 02 của chúng ta thì có 020 này 070 này 525 này 575 đó 8 số để chúng ta chơi và tham khảo lui trong buổi chiều ngày hôm nay anh em nhé về cái đường cầu lô khung 3 ngày thì anh em để ý luôn để cho mình lô khung 3 ngày của chúng ta chạy từ ngày thứ ba này ở giải 5 anh em lấy hai con đầu tiên bộ số thứ hai giải 5 này thì chúng ta ghép theo cái đường mũi tên này cho mình thì chúng ta có lô khung 3 ngày để chơi thứ tư này thứ năm này và thứ sáu 717 để chúng ta chơi khung ba hôm cho mình em nhé chơi thứ tư thứ năm thứ sáu này thì mình sẽ đi test cho anh em ngày đầu tiên không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 71 anh em nhé 71 ở giải nhì này luôn tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ ba ngày mùng 7 tháng 3 của chúng ta có cặp 636 này để chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu ngày đầu tiên chúng ta không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 36 anh em nhé 36 của chúng ta về ở giải tư ăn được con 36 ngày 2 tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 14 tháng 3 thì chúng ta có cặp 040 030 này để chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn con 03 anh em nhé 03 của chúng ta về ở cái ờ, dãy 5 03 tiếp tục khuyên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba tuần thứ ba ngày 21 tháng 3 thì chúng ta có cặp 898 này để chúng ta khung thứ tư thứ năm thứ sáu Ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 98 anh em nhé 98 về thằng đặc biệt luôn ăn 98 này tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ ba tuần thì cái đường cầu này của chúng ta thì nó đa phần nó ăn ngày thứ nhất và ngày thứ hai anh em nào nuôi thì cũng để ý cho mình anh em nhé thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp 5995 để chúng ta khung ba hôm thứ tư thứ năm thứ sáu cho mình 5995 này khung ba ngày anh em nhé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 kênh của mình thì chuyên chia sẻ cho anh em về cái đường cầu đè lui thôi và lô khung 3 ngày rồi ok thì mình cũng xin kết thúc video ở đây hẹn gặp anh em buổi quay số chiều nay anh em nhé